Vâng, xin chào mừng ờ, quý vị quay trở lại với kênh của tranh gỗ Bùi Gia và tôi lại tiếp tục uh, giới thiệu tới quý vị uh, cái phần tiếp theo của truyện Kiều. Uh, sở dĩ mà tôi uh, tiếp tục chia sẻ cái truyện Kiều đó là nói thực với quý vị uh, nhiều khi đọc những cái tác phẩm mà văn học nó rất là hay và đặc biệt lại là những cái tác phẩm văn học nghệ thuật uh, kinh điển như truyện Kiều thì không có lý do gì mà mình lại không nhớ và chia sẻ với quý vị và đặc biệt là cũng là để trang bị thêm cái kiến thức để nói chuyện với bạn bè đối tác hay là thậm chí kể cả những khách nước ngoài thì đôi khi người ta đến Việt Nam và người ta được nghe những cái câu chuyện về chuyện kiều những cái câu chuyện về dân gian về ờ, văn học nghệ thuật của Việt Nam nó sẽ rất là hay và ý nghĩa ờ, đặc biệt là đôi khi là vợ với con mình mà có hỏi thì ít nhất là mình có không thuộc được hết nhưng mà mình cũng biết đúng không ạ tránh trường hợp giống như vợ tôi là hỏi là ờ, thế chuyện kiều lại hóa ra là của cụ nam cao viết à thế thì như thế nó rất là dở bởi vì cụ nam cao thì là người viết ra chuyện chí phèo Ờ, chính vì như thế cho nên là tôi uh, tâm niệm là chia sẻ cùng với mọi người làm sao để trong cái clip này là sẽ đúc kết được uh, nhanh nhất và dễ hiểu nhất cái uh, câu chuyện uh, diễn biến về chuyện Kiều à, cuộc đời của Kiều nó diễn ra qua các cái mốc thời gian như thế nào vậy thì uh, ngày hôm nay là tôi sẽ chia sẻ nốt phần 2 của chuyện Kiều những điều chưa nói Thế thì trước khi mà vào với phần uh, chia sẻ chính thức thì uh, tôi xin giới thiệu thêm một chút đó là chuyện Kiều uh, bây giờ tôi đang nói chuyện đây thì là sẽ uh, nói theo cái sườn của cụ uh, Nguyễn Du. Uh, cụ đã phổ thơ cho cái tác phẩm chuyện Kiều uh, mà có tên là Kim Vân Kiều truyện uh, nguồn gốc là từ bên Trung Quốc. Nhưng mà về Việt Nam thì cụ uh, Nguyễn Du đã phổ nó thành thơ và ban đầu có tên là Đoạn Trường Tân Thanh và về sau thì mọi người quen gọi là chuyện Kiều đúng không ạ? thế thì ờ, trong ờ, gia đình kiều đầu tiên mà cần phải giới thiệu đến đó là cái hoàn cảnh của gia đình thì trong gia đình kiều là gồm có ờ, bố mẹ hai chị em nhà kiều và có cả một cậu em trai thuộc một cái tầng lớp gia đình gọi là hạng trung trung bình thôi không phải là quá giàu có thế thì một cái tầng lớp gia đình trung bình như vậy thì có gọi là một chút của ăn của để cái đầu tiên để mà diễn tiến vào câu chuyện đó là trong một cái tiết trời tháng 3 Ờ, gọi là trong một cái lễ hội của bên Trung Quốc và bây giờ ở Việt Nam thì cũng đã có uh, cái phần lễ hội đó đó là lễ tảo mộ và hội là hội ờ, đạp thanh thế thì trong cái quá trình mà đi chơi của cái lễ hội đó thì là ba chị em có đi qua một cái khu đất và cái khu đất trống này thì lại có một cái ngôi mộ rất là sơ sài rất là hoang vắng lẽ ra trong một cái thời điểm mà lễ hội nó vui nhộn như vậy thì uh, mọi người đều đang rất là hân hoan nhưng mà sau khi mà Kiều đi tới cái uh, chỗ uh, nấm đất đó thì là mới hỏi uh, em trai thì em trai mới nói về xuất xứ của ngôi mộ đó là của một vị tên là Đạm Tiên uh, người này thì uh, có cái sắc đẹp có cái tài năng uh, có cái tri thức nhưng mà vì là Uh, có một cái số phận nó cũng không được uh, tốt đẹp cho nên là người này đã phải xấu số qua đời từ sớm từ khi uh, đang rất còn trẻ chính vì như vậy cho nên là kiều thì với một cái sự đa tài đa cảm của mình thì ngay lập tức Kiều đã à, cảm thấy rất là bâng khuâng trong lòng và thương cảm cho cái số phận của Nạm Tiên. Thế thì trong cái lúc mà còn đang thương cảm và sầu nhớ như thế thì chị em cũng ờ, khuyên nhủ với Kiều là cũng không cần quá phải đau lòng như thế thì chị em mới ra về. Thì lẽ ra là trong lúc mà đang ờ, chuẩn bị ra về thì là Kiều lại ờ, gặp được Kim Trọng. Kim Trọng lại là một người bạn của Vương Quan là em trai của Kiều thì trong cái quá trình mà gặp Kim Trọng ấy thì là những câu thơ của cụ uh, Nguyễn Du đã miêu tả phong tư tài mạo tót vời vào trong phong nhã và ra ngoài hào hoa à, những cái câu thơ uh, miêu tả rất là là rõ cái ngoại hình của Kim Trọng đúng không? là một người mà có tài có văn có thơ và trông rất là nho nhã rất là thư sinh điều đó để phản ánh ra một cái uh, cốt cách một cái con người của một cái nhân vật trong chuyện uh, rất là phù hợp với cái đức tính cũng như là cái cuộc đời của họ và về sau thì Kim Trọng uh, còn chuyển đến cả gần nhà của của của quý Kiều để ở và hai người đã bắt đầu quý mến và trân trọng cái tình cảm con người của nhau rồi uh, sau đó thì vì là quý mến uh, cái tình cảm thiện trí của nhau như vậy cho nên là hai người cũng đã có những cái lời uh, thề ước uh, đó là Ờ, hai người sẽ cùng ờ, đến với nhau ờ, và cùng trở thành kết duyên để trở thành một cái đôi vợ chồng thế nhưng mà cuộc đời thì không như là mơ ngay từ trong chuyện nó cũng đã là như thế chính vì như vậy cho nên là đang trong lúc mà cao trào và đang trong lúc mà, mà lửa tình yêu nó hay nhất nó cao nhất thì uh, Kim Trọng nhận được tin đó là có một ông chú ở đất Liêu Dương là qua đời cho nên là mình phải về để chịu tang của chú thế thì uh, hai người mới chia tay nhau và có trao lại cho nhau những cái lời hẹn ước và những cái khăn này có những cái xuyến này có những cái châm ờ, sau khi mà Kim Trọng uh, rời đi thì bắt đầu là cũng đánh dấu một cái thời kỳ mà gia đình nhà Kiều bước vào một cái giai đoạn rất là là, là khó khăn khắc nghiệt với cuộc đời uh, đầu tiên đó là gia đình nhà Kiều là bị uh, quan lại đến bắt uh, lý do là vì một cái thằng bán tơ ở ngoài chợ nó lại vu oan cho gia đình nhà kiều đó là đi uh, buôn uh, rượu lậu mà này thì nó lại ờ, chôn uh, cái chai rượu vào trong vườn của nhà ông vương đấy chính vì như vậy cho nên là quan lại thì sau khi mà đến thì bắt hai cha con treo lên xà nhà và sau khi treo lên trên xà nhà xong thì quay trở lại là lục soát và vơ vét hết cái củ cải nhà nhà kiều chính vì vậy cho nên là bây giờ là nhà kiều là trắng tay không còn một cái gì nữa và Ờ, đang trong cái lúc ờ, nước sôi nửa bỏng như vậy không biết làm thế nào thì có một cái ông thư lại họ chung mới đó là bây giờ mà muốn ờ, lo lót được cho bố mẹ gia đình êm ấm qua cái sự vụ này thì cần phải có tiền và đặc biệt là cần phải có vàng để mới lo lót được chính vì như thế cho nên là ông ấy mới mách nước cho kiều đó là bây giờ là phải cần có khoảng 300 quan tiền 300 quan vàng thì như thế mới có thể lo được công việc thế thì kiều mới quyết định là thôi thì bây giờ mình ờ, là chị thì mình phải đi đầu đúng không ạ mình sẽ phải bán cái cái, cái thân mình như này để lấy tiền và chuộc cho cha đấy cũng là một trong những cái phẩm cách thể hiện đầu tiên được một cái cái cái cái nhân phẩm của kiều một cái tính cách rất là mạnh mẽ và dám chịu hy sinh thế thì ờ, sau khi mà kiều quyết định là bán mình thì có hai tình tiết ờ, tình tiết thứ nhất là kiều trao lại những cái vật làm tin với Kim Trọng cho Thúy Vân là người em của mình và có nói rằng là bây giờ công việc nó như thế rồi đúng không ạ chị ờ, cũng không thể theo được cái lời hứa mà đã hứa với Kim Trọng vậy thì giao lại những cái tin này cho em và em sẽ thay chị để làm việc đó thế thì ờ, Thúy Vân cũng ờ, đành chấp nhận là nhận những cái kỷ vật đó đấy là cái thứ nhất và cái thứ hai đó là Kiều đã gặp được một cái bà mai mối thì cái bà mai mối này là bà ấy dắt mối cho Kiều uh, gặp được Mã Giám Sinh để từ đó là hai người là là là, là thống nhất và uh, đi đến một cái giá thế thì cái việc mà gia đình Kiều gặp lại và sau đó là gặp Mã Giám Sinh thì nó đánh dấu cái chặng đường mà Kiều bước vào ở một cái uh, quá trình đầy thử thách đầy phiêu lưu và cũng đầy uh, đau buồn của cuộc đời của Kiều thế thì sau khi mà gặp uh, Mã Giám Sinh và được uh, bà mai mối Ờ, làm mối và hai bên gặp nhau thì là cuối cùng chốt lại là mã giám sinh sẽ mua kiều với mức giá là 300 lượng vàng 300 lượng vàng mà tính sơ sơ thì hiện tại bây giờ mỗi một lượng nó rơi vào khoảng độ tầm ờ, mười mấy triệu ờ, tiền Việt ấy. thì như thế là tính ra là ngày đấy ấy, 300 lượng là nó cũng rơi vào khoảng tiền tỷ chứ không phải đùa thì điều đó cũng để thấy được rằng là nhan sắc của Kiều phải đạt được đến mức độ nào thì như thế ờ, người ta mã giám sinh mới đủ cái cái cái cái um, động cơ để có thể xuống một cái lượng tiền lớn như vậy đúng không ạ rồi ờ, cái thứ hai nữa đó là uh, hai người thống nhất được cái uh, số lượng tiền rồi thì mã giám sinh có quyền uh, lấy kiều làm vợ thế nhưng mà sau khi mà mua kiều xong ấy, thì mã giám sinh lại có những cái suy nghĩ uh, bởi vì là xuất phát điểm của mã giám sinh ấy thì lại là một cái trong những cái người mà phong lưu và phong lưu ở đây là được thể hiện qua những cái câu thơ ví dụ như là quá niên chạc ngoại tứ tuần mày dâu nẫn nụi và áo quần bảy bao à, những cái câu thơ đấy nó phản ánh ra một cái tâm thái của một một một cái người ngoại tứ tuần ờ, lẽ ra ở ngoại tứ tuần là mặt mũi phải đoan trang đúng không ạ ờ, bởi vì là à, tứ tứ thập chi thiên mệnh rồi à, là lúc đấy là đã phải à, mặt mũi nghiêm trang đúng không ngũ quan là bình hòa và ngũ quan tề chỉnh rồi nhưng mà ông này ông lại là mày dâu nhẵn nụi như vậy thì là đã phản ánh ra một cái sự phong lưu ở trong con người thế thì uh, mã giám sinh uh, là một trong những cái tay chơi cùng với lại tú bà mở ra một cái khu uh, vui chơi gọi là thanh lâu hay còn gọi là cái khu phố vui chơi bây giờ đấy thế thì uh, mã giám sinh mới quyết định đó là thôi thì bây giờ là sẽ uh, bỏ tiền ra mua kiều đúng không? rồi sau đó là lấy đi cái sự uh, trong trắng của kiều rồi sau đó sẽ đem kiều về cho uh, tú bà để áp dụng vào việc kinh doanh của mình thì như thế là đằng nào mình cũng sẽ vừa được dùng rồi lại vừa được kinh doanh thì tính ra ấy, thì tính đi tính lại là vẫn có lãi thế thì hai người là quyết định ngả giá và mua thế thì mã giám sinh là người đầu tiên lấy đi trinh tiết của kiều đấy là việc đầu tiên mình phải khẳng định và mã giám sinh là người đưa kiều vào cái chặng đường đầy phiêu lưu và thử thách thế thì sau khi mà đã qua đêm rồi lấy đi cái sự trong trắng của kiều thì mã giám sinh mới đưa kiều về cái khu Ờ, gọi là lâm truy ấy để ờ, giao cho bà bà tú hay còn gọi là tú bà thế thì về đến đây thì tú bà cũng nhìn thấy ờ, kiều là một cái người đẹp và rất là ưng ý thì tú bà cũng rất là là ưng và mong muốn là được kiều phục vụ những cái khách hàng để có thể thu lại cái khoản tiền cho mình nhưng mà lúc đó thì kiều còn rất là nhiều những cái tâm tư trong lòng và đặc biệt là kiều không chấp nhận mình sẽ phải đi vào con đường này để kiếm tiền và khi đó thì Kiều luôn luôn thủ sẵn những cái dao và cái kéo ở trong người và bất cứ lúc nào mà Tú bà động đến mình thì sẵn sàng thà rằng chấp nhận chết cũng không muốn uh, giao thân mình cho nó vào tay những cái cái hàng tay chơi như thế uh, điều đó cũng lại một lần nữa khẳng định được cái tiết tháo của Kiều là một người mạnh mẽ và can trường giữ được cái ý chí và cái nghị lực của mình à, nếu như mà ở, ở góc độ của người khác thì có thể là sẽ buông xuôi nhưng mà Kiều vẫn luôn giữ được cái cái tư thế cái phẩm giá cái phẩm hạnh của mình là con của một nhà gia giáo được giáo dục và có tiết hạnh như vậy đó là một cái điều rất đáng quý thế thì uh, sau khi mà tú bà không làm gì được kiều cả thì thôi đành chấp nhận là để kiều sống một mình và đưa kiều sang một cái bên gọi là bên uh, một cái lầu gọi là lầu ngưng bích đấy thì chúng ta đọc sách rồi nghe nói chuyện thì cũng đã biết về lầu ngưng bích rồi đúng không đấy kiều ở lầu ngưng bích thì đấy là cái cái phần mà uh, thứ hai Kiều gặp được cái nhân vật thứ hai trong cuộc đời của nàng mà đem đến những cái sự đau khổ và những cái uh, ờ, chắc trở trong cuộc đời đó là sau khi mà Kiều sang bên lầu Ngưng Bích ở thì lại rất tình cờ là Kiều lại gặp được một vị thứ hai đó là Sở Khanh Đấy, quý vị cũng đã nghe nhiều đến Sở Khanh rồi đúng không ạ thì người thứ hai mà Thúy Kiều gặp đó là vị Sở Khanh thế thì Sở Khanh cũng mới đến rồi ờ, dùng những lời ngon ngọt dùng những lời chia sẻ đó, ví kiểu như là những cái sắc đẹp mà ở ờ, uh, chim sa cá lặn rất là nhiều đúng không ạ và cái ông sở khanh này thì uh, được uh, chia sẻ đó là một chàng uh, vừa chạc thanh xuân hình rong trải suốt áo khăn dịu dàng uh, những cái câu thơ đó đã phản ánh ra một cái người như nào rất là nhẹ nhàng rất là tình cảm rất là tươi vui đúng không quần áo khăn mượt uh, khăn rồi đầu tóc rồi mượt mà trải chuốt như vậy thì với một cái cái cái cái người mà đa sầu đa cảm và lại đang ở trong một cái không gian rất là mênh mông buồn tẻ như thế thì rất dễ để có thể siêu lòng đó thì là sở khanh cũng dùng những cái lời ngon ngọt chia sẻ cùng với kiều rồi sau đó là uh, cùng dụ dỗ kiều thì tiếp theo đó là người uh, lấy đi cái sự trong trắng của kiều lần thứ hai đó là sở khanh Đấy, thế thì sau khi mà sở khanh lấy đi cái sự trong trắng của kiều thì lại bày cái cách ra là thôi bây giờ kiều ở đây thì nó cũng rất là uh, vất vả và rất là buồn chán thế thì chúng ta cùng trốn đi thế thì sau khi mà trốn đi thì lại rất tình cờ là bị mụ tú bà bắt được đó ờ, thì sau đó kiều mới hiểu được rằng đó chính là cái âm mưu của tú bà và sở khanh bày ra để lừa mình thế nhưng mà cho đến bây giờ thì kiều cũng không còn một cách nào để lựa chọn đành phải chấp nhận là tú bà đánh đập rất là dã man thế thì sau khi mà bị tú bà đánh đập dã man như vậy thừa sống tiêu chết như vậy thì kiều cũng không biết làm nào cả thôi đành phải chấp nhận uh, nghe lời dạy của tú bà uh, dạy những cái món nghề để phục vụ uh, ca kỹ rồi phục vụ những cái khách làng chơi đến chơi thế thì từ đây kiều bước chân vào cái thời kỳ uh, phục vụ những cái khách làng chơi đến cái cái cái cái khu thanh lầu đấy để chơi đúng không và sau khi mà kiều bị uh, tú bà bắt lại và trở thành những một cái người phục vụ cho khách làng chơi đó thì một thời gian sau kiều lại gặp người thứ ba trong cuộc đời đó chính là vị uh, tên là thúc sinh vị thúc sinh này thì là một cái người uh, thư sinh uh, họ họ thúc cho nên là mới gọi là thúc sinh thì cái vị này là đã nghe tên kiều từ lâu rồi đã mến mộ cái tài năng và mến mộ cái nhan sắc của kiều cho nên là mới tìm đến và bỏ tiền ra để mua kiều về để uh, làm vợ của mình trong khi đó là anh chàng này đã có một đời vợ ở quê uh, tuy nhiên thì vì sắc đẹp và vì cái sự uh, mơ mộng về cái cái đẹp của kiều bị cái đẹp của Kiều nó hấp hồn cho nên là anh chàng này cũng sẵn sàng đến bỏ một cái số tiền ra để mua chính vì như vậy cho nên là cuộc gặp và cái cuộc tình của Kiều với Túc Sinh nó không mang được một cái màu sắc của sự hy sinh mà nó mang một cái màu sắc của cái sự uh, uh, mong muốn về thể xác và một cái sự chịu đựng nhiều hơn bằng chứng đó là Thúc Sinh uh, đã để cho vợ mình là Hoạn Thư uh, bắt cóc Kiều rồi đem về uh, trở thành một cái người nô lệ một cái ờ, người phục vụ trong phủ của mẹ của cái bà hoạn thư đó và đặt tên cho kiều đó là hoa nô nhưng mà cho đến khi mà thúc sinh uh, quay trở lại uh, gặp kiều ở cái không gian đó cũng không dám nhận đây là vợ của mình mà chỉ chấp nhận cay đắng rằng uh, đây là một cái người ở uh, phục vụ cho gia đình của nhà vợ uh, điều đó phản ánh được một cái sự rất là đau lòng cũng như là một cái uh, Ờ, sự thiếu bản lĩnh của vị thúc sinh này ở ờ, và diễn tiến của câu chuyện mà mà mà hoạn thư đối xử với kiều thì nó cũng khá là cay đắng ở ờ, khi mà bắt cóc kiều rồi phóng hòa phóng lửa đốt nhà bắt cóc kiều từ lâm truy về một cái thành mới rồi sau đó là bắt làm con ở để phục vụ cho mẹ mình ờ, rồi sau đó lại tra khảo đánh đập rất là dã man rồi tiếp theo lại bắt kiều đó là ca hát đàn múa khi mà vị thúc sinh này quay lại để gặp cái người ờ, vợ hoạn thư của mình ờ, thế thì trong một cái hoàn cảnh nó rất là éo le như vậy thì để phản ánh ra uh, cái tấm lòng của kiều cũng không còn một cái sự lựa chọn nào khác đành chấp nhận phải hy sinh thân mình và cái uh, uh, góc độ là một người đàn ông của thúc sinh thì nó uh, khá là kém nếu như để đánh giá thì nó không thực sự thể hiện được cái bản lĩnh là của một người che chở uh, người vợ của mình thế thì sau khi mà bị uh, tra tấn cũng như là uất ức về cái thân phận của mình ấy, thì kiều xin hoạn thư cho mình viết một cái tờ cung khai để nói lên thân phận cái số phận cái thời gian vừa rồi đó đã đưa đẩy mình đến uh, cái ngày hôm nay uh, thế thì hoạn thư cũng đồng ý cho kiều uh, viết một cái tờ tờ cung khai và sau khi mà kiều viết cái tờ cung khai như vậy thì lại xin với hoạn thư đó là thôi bây giờ thì gạt bỏ hết tất cả tôi cũng không cần giữ cái gì cho riêng mình và tôi ờ, chỉ cần đó là bây giờ được đi tu thôi muốn ờ, đến chùa để tĩnh tâm lại và được đi tu thế thì uh, hoạn thư cũng đồng ý cho kiều là qua một cái uh, ngôi chùa gọi là quan âm các thì uh, muốn là uh, kiều sẽ ở trong đây để hàng ngày là chép kinh uh, đọc kinh sách nhưng mà vẫn phải chịu cái sự quản lý của mình thế thì uh, quan âm các là cũng ở ngay gần với nhà của hoạn thư Tuy nhiên thì sau khi mà sang bên quan âm các thì Kiều cũng nhận ra đó là hoạn Thư là một một cái người phụ nữ rất là ác độc ờ, và sẵn sàng có thể ờ, lừa lọc và ờ, đánh đập mình như vậy thì mình cũng không thể ở đây lâu được và như thế thì Kiều mới quyết định là trốn khỏi cái quan âm các thế thì sau khi mà trốn khỏi quan âm các thì tình cờ là Kiều đến một cái chùa này thì mới gặp một cái vị sư và vị sư này thì có tên là Giác Duyên thì vị sư giác duyên này mới cho kiều ở lại ở ờ, ngôi chùa đó để ờ, cùng ờ, che chở thế nhưng mà được một thời gian thì có người phát hiện là kiều đang ở đây và báo cho hoạn thư cho nên là kiều cũng rất là lo sợ bị hoạn thư bắt lại thì thậm chí là mình sẽ phải mất đi về tính mạng thế thì uh, ni sư giác duyên mới nói rằng thôi bây giờ việc nó đã như thế rồi thì tôi giới thiệu cho cô là đến gặp một cái người này là một cái người mà thường xuyên đến chùa ở vào là người quen của chùa thì là nhờ người ta có thể che chở hoặc là cho ở nhờ một cái thời gian để xem ờ, nó như thế nào thế thì ni sư này mới giới thiệu kiều đến gặp một ờ, bà tên là bạc hạnh ờ, thế thì bạc bà thế thì cái bà bạc bà này thì lại có một người cháu tên là bạc hạnh thế thì bà bạc bà này mới nói rằng bây giờ cơ duyên của cô đã đến mức như thế rồi thì cô phải lấy cháu của tôi đó, ờ, thì như thế nào nó mới danh chính ngôn thuận và như thế thì tôi mới đồng ý để tôi che chở cho cô đấy gần như là kiều đã bị ép phải lấy vị cháu của cái bà bạc bà này thế thì sau khi mà đồng ý lấy cái vị cháu tên là bạc hạnh à, thế thì kiều lại gặp thêm một cái người mà gây cho kiều rất nhiều những cái đau khổ ờ, bởi vì là cái đồng chí bạc hạnh này thì lại là cũng là một cái dân chơi uh, hết mùa và lang thang ở nhà cuối cùng là được bà dìu dắt uh, và đấu mối cho mình thì sau khi mà qua đêm với Kiều tiếp ấy thì thấy Kiều đẹp và món hàng đẹp như này thì lại muốn dắt dây để bán Kiều lấy một cái số tiền thế thì sau đó là Kiều lại bị bán vào trong uh, một cái khu nhà gọi là nhà nhà chơi đấy, nhà khách thanh lâu ấy thế thì cuộc đời Kiều cho đến bây giờ là đã qua uh, hai lần bị bán đi cả lại rồi sau đó là lại quay trở lại với cái khu thanh lầu như này thì đó là một trong những cái cái cái phần mà đớn đau của cuộc đời ờ, thế nhưng mà kiều thì cũng không còn biết làm nào nữa không còn một cái sự lựa chọn nào sự lựa chọn nào khác chính vì như vậy cho nên là kiều đành chấp nhận là thôi phó mặc cho cuộc sống thế nhưng mà cuộc sống thì ờ, ờ, người gieo người làm phúc thì sẽ lại được gặp phúc và người có đức thì sẽ được ông trời phù hộ hay là mình còn gọi là đức năng thắng số đúng không ạ thế thì kiều sau khi mà vào trong uh, thanh lâu ấy một thời gian thì cơ duyên lại gặp được uh, tư hải uh, thế thì um, tư hải là người như thế nào thì ở cái phần trước tôi đã phân tích rồi ở phần này tôi chỉ điểm qua đó là tư hải là một cái vị uh, uh, cướp biển đúng không ạ đứng lên để chống uh, triều đình và sau đó là đánh chiếm được những cái khu uh, uh, vực uh, lân cận của cái tỉnh chiết giang thế thì uh, Từ Hải mới hâm mộ sắc đẹp cũng như là cái tài năng của Kiều vậy cho nên là uh, Từ Hải mới uh, đến và yêu đương gặp gỡ rồi uh, hẹn uh, Kiều là một năm sau là sau khi mà mình uh, đánh chiếm và dẹp loạn cái khu đó xong thì sẽ quay về là đón Kiều thế thì cũng đúng một năm sau uh, Từ Hải quay trở lại là đón dứt Kiều quay trở về làm uh, áp trại là phu nhân của mình và trong cái lễ đón Kiều mà quý vị đọc truyện Kiều thì cũng sẽ cảm nhận được một cái không khí nó rất là rộn ràng đúng không ạ đó, cờ phất lên thành mở ra đó, pháo bắn đùng đoàn để rước nàng về trong thành đó, với một cái nghi lễ rất là trang trọng như vậy thì Kiều dĩ nhiên là một trong những người đẹp mà có được một cái quyền uy rất là lớn thế thì sau khi mà về ờ, với ờ, Từ Hải rồi thì Kiều cũng mới tâm sự về cái quá trình mình lưu lạc và đoạn đầy như vậy ở ờ, những người mình đã gặp và những người đã đem lại cho mình những cái khó khăn những cái trắc trở những cái đau buồn trong cuộc đời thế thì Từ Hải cũng mới cảm thấy rất là căm phẫn những cái người mà đã ức hiếp uh, con uh, vợ của mình và Từ Hải mới sai quân lính đi bắt toàn bộ những cái người mà uh, trước đây đã ức hiếp Kiều uh, để qua mang về thành để xử lý đúng không? thì đầy đủ những cái người từ bạc bà bạc hạnh uh, rồi uh, mụ tú bà rồi mã giám sinh uh, rồi sở khanh đều bị bắt về đem về uh, chịu tội trước uh, mặt Kiều thế thì uh, sau khi mà Ờ, đã bắt ờ, tất cả những người đấy đầy đủ đến thì lẽ ra là trong ờ, chuyện mà thanh tâm tài nhân của Trung Quốc viết thì miêu tả rất là kỹ về những cái đoạn mà hành hình ra hình và xử tội những cái người mà đã hành hạ kiều thế nhưng mà trong chuyện chuyện kiều của cụ Nguyễn Du ấy, thì những cái đoạn này là cụ đã lược bỏ và viết nó đơn giản hơn nó mềm mại hơn ví dụ như là trong chuyện của thanh tâm tài nhân thì nói rằng là Ờ, ví dụ như bà bạc bà chẳng hạn đúng không ạ thì bị treo lên trên cây rồi chặt đầu bêu ở trên cây đấy rồi ờ, ví dụ như là uh, ờ, uh, bạc hạnh chẳng hạn thì còn bị là cuốn vào trong một cái bao tải đúng không rồi sau đó là cho quân lính nó băm từ chân lên đầu nát ra như là là thịt ấy rồi trộn cùng với lại là là là cỏ cho ngựa ăn thì những cái sự trả thù như thế thì trong cái ờ, tác phẩm truyện kiều cụ Nguyễn Du là cụ không miêu tả tới điều đó cũng phản ánh ra một cái nội tâm và cái cách nhìn của cụ Nguyễn Du về ờ, cuộc sống cũng như là về cái cái cái cái hậu của một cái câu chuyện đó là cụ muốn hướng tới một cái hình ảnh đẹp của kiều một cái hình ảnh nó trọn vẹn hơn về đức về hạnh đó, cho nên là cụ Nguyễn Du mới không nói sâu vào cái phần mà mà mà kiều ra hình những cái người đó thế thì sau khi mà kiều đã hành hình tất cả những người đó rồi thì sau đó là Kiều uh, trở thành uh, một người uh, áp trại phu nhân rất là uh, vị thế trong lòng của Từ Hải. Thế thì uh, sau đó cuộc đời của Từ Hải và cuộc đời của Kiều cũng bắt đầu có những cái sự thay đổi nhiều hơn bởi vì vốn dĩ là Từ Hải là một vị cướp biển uh, chiếm lĩnh được những cái đất của triều đình nhà Minh. Chính vì như vậy cho nên là triều đình nhà Minh mới phái Hồ Tôn Hiến uh, là tổng đốc quân vụ của khu vực Chiết Giang, Phúc Kiến đến để chiêu hàng và dẹp loạn thế thì ờ, cả Từ Hải và cả Hồ Tôn Hiến thì trong cái phần trước tôi đã phân tích về hai con người cũng như là hai trí tuệ hai màu sắc của của của hai vị này thì ở đây tôi không phân tích sâu nữa nhưng mà cần phải nói đến đó là Hồ Tôn Hiến là một người mưu trí toàn tài văn võ song toàn thì ờ, bằng cái uh, mưu trí của mình thì Hồ Tôn Hiến mới sử dụng những cái uh, món về tâm lý bằng cách đó là phái những cái người quen đến để mua chuộc kiều uh, tặng quà rồi tặng uh, uh, những cái uh, món vật quý rồi sau đó là nói đến cái sự chia ly trong gia đình và mong muốn là được hòa hợp trong gia đình uh, rồi cũng nói với kiều đó là kiều đi xa rồi cũng có một lúc nào đó sẽ trở về để gặp lại cha mẹ thì kiều cũng thấy xuôi lòng và từ đó kiều lại bắt đầu là khuyên từ hải là nên quy phục triều đình để chúng ta có thể có một cuộc sống uh, an nhiên hơn rồi có thời gian để chăm sóc cho gia đình rồi quay về báo hiếu với bố mẹ đó cũng là một cái suy nghĩ nó phù hợp với tính cách và với cái ờ, đức hạnh của Kiều bởi vì vốn dĩ thì Kiều đã xa gia đình rất lâu rồi ờ, nhưng mà uh, vì không có cái cơ hội cũng như là không có được cái uh, sức mạnh cái công cụ để quay trở lại cho nên là Kiều đành chấp nhận thì bây giờ cái cơ hội đến thì Kiều phản ánh uh, Kiều uh, uh, làm theo đúng cái suy nghĩ của mình thế thì Kiều mới uh, uh, nói với Từ Hải đó là bây giờ quy phục triều đình nó sẽ tốt hơn và Từ Hải cũng đồng ý là sẽ quy phục triều đình nhưng uh, đâu có biết rằng đó lại là một cái mưu sự của Hồ Tôn Hiến bởi vì uh, với Hồ Tôn Hiến thì Từ Hải uh, là một cái người một cái quân phản tặc chính vì như vậy cho nên là phải trừ khử chứ không thể là dung hòa được thế thì sau khi mà đánh úp từ hải và từ hải đã phải chết trận thế thì trong chuyện thì uh, có người thì nói đó là chết đứng có người thì lao xuống sông nhưng mà trong chuyện của cụ nguyễn du thì có nói đó là từ hải uh, đâm đầu xuống sông để chết thế thì sau khi từ hải chết xong ấy thì hồ tôn hiến mới bắt được kiều uh, và ngỡ ngàng trước cái vẻ đẹp mà tuyệt trần của kiều như vậy đó lang thang suốt mười mấy năm nó kinh qua rất nhiều những cái sự vụ những cái đêm mây mưa mưa gió bão táp như thế nhưng mà Kiều vẫn giữ được những cái sắc đẹp của mình thì phải nói đó là một cái sự cái cái sắc đẹp mà trời ban thế thì Hồ Tôn Hiến cũng cảm thấy động lòng và sau đó là bắt Kiều ca kỹ ở trong cái uh, buổi liên hoan cái cái buổi đêm liên hoan của mình và sau đó là Hồ Tôn Hiến lại cũng qua đêm với Kiều à, đó là chính là một trong những cái điều mà người ta bảo là anh hùng không qua được ảnh mỹ nhân là như thế đúng không ạ và đến đây thì đã có rất nhiều uh, cuộc tình đã có rất nhiều người mong muốn được uh, qua đêm với Kiều. Thế thì Hồ Tôn Hiến uh, mong muốn cái sắc đẹp, cái thân thể của Kiều thôi. Chứ Hồ Tôn Hiến không mong muốn cái đức hạnh của Kiều. Chính vì như vậy cho nên là sau khi mà qua đêm xong thì Hồ Tôn Hiến mới rất sợ cái việc là mình lại qua đêm với một cái người thê thiếp uh, là đối thủ của mình. Thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái danh tiếng của mình. Chính vì chính vì như vậy cho nên là Hồ Tôn Hiến mới uh, gả kiều cho một cái vị thổ quan của cái đất đấy ờ, nếu có thời gian tôi sẽ phân tích sâu hơn đó là tại sao trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều những cái câu chuyện mà những cái vị tướng tài tại sao mà nhìn thấy người đẹp lại thường hay bị hớp hồn bởi vì uh, thông qua những câu chuyện uh, lịch sử ở trong uh, Trung Quốc thì từ Tam Quốc đó, ví dụ như Tào Tháo con của Tào Tháo rồi đến Vương Anh ở trong Tùy Hử rất nhiều những vị anh hùng không qua được ải mỹ nhân lữ bố cũng thế thế thì tại sao nó lại như vậy thì trong một clip nào đó tôi sẽ chia sẻ thêm ờ, để quý vị hiểu hơn là tại sao nó lại như vậy còn trong clip này thì do thời gian nó quá dài thì tôi không phân tích nữa ờ, thế thì sau khi mà gả cho vị thổ quan này thì kiều mới suy nghĩ rằng là ờ, mình là người mà đã gắn gắn bó với từ hải mình đã trở thành vợ của từ hải mà bây giờ lại bị hồ tôn hiến đã qua đêm với mình rồi bây giờ Hồ Tôn Hiến lại bán mình cho một cái vị thổ quan nữa thế thì chồng mình đã chết đi thì mình cũng không còn một cái mặt mũi nào để có thể lấy thêm một đời chồng nữa thế thì sau đó là cái vị thổ quan này mới đưa uh, thuyền hoa đến để đón Kiều và đi đến đúng cái sông gọi là sông Tiền Đường ấy thì uh, Kiều mới ờ, nhớ ra một cái lời ứng nghiệm mà ngày xưa cái vị uh, Đạm Tiên trong một cái giấc mơ ở, ở đầu chuyện tôi đã nói đấy trong một cái giấc mơ thì Đàm Tiên nói là ngày đến cái sông tiền đường thì kiều sẽ sẽ sẽ sẽ ờ, chấp mình ở đó thế thì kiều nhớ đến và đến đúng cái đoạn sông tiền đường ờ, đó thì ờ, kiều mới gieo mình xuống dưới sông để kết kết thúc cuộc đời của mình thế thì sau khi mà kiều mong muốn kết thúc cái cuộc đời của mình ấy, thì lại gặp một cái duyên đó là cái vị ni sư giác duyên ngày xưa cứu kiều mà lúc mà kiều chạy thoát ra khỏi nhà ở quan âm các của của hoạn thư ấy thì ờ, vị ni sư giác duyên này ờ, mới ờ, cứu kiều khỏi cái cái cái cái cái sông tiền đường đó thế rồi sau đó là đem kiều về với chùa lá để nuôi dưỡng rồi sau đó là để cùng tu tập và câu chuyện quay trở lại với vị kim trọng đúng không? kim trọng sau khi mà về chịu tang của của chú xong thì quay trở lại gặp kiều thì mới biết được câu chuyện của gia đình kiều có những cái biến loạn có những cái thời kỳ mà kiều đã trải qua cái quá trình bán thân của mình để uh, chuộc cha như vậy thì Kim Trọng rất là đau lòng. Thế thì uh, Kim Trọng cũng uh, uh, mong muốn là được uh, đón uh, cha mẹ của Kiều về để phụng dưỡng này. Rồi sau đó là cũng theo cái lời mà uh, thề thốt của hai bên rồi rồi được bố mẹ Kiều vun vào đó là bây giờ Kiều nó đã đi rồi cũng chẳng biết tông tích như nào thế thì đã, đã sẵn có em Thúy Vân đây và chị em nó cũng đã bàn bạc với nhau rồi thì thôi chúng tôi đồng ý cho anh lấy Thúy Vân về làm vợ thế thì sau đó là Kim Trọng là cũng ờ, lấy Thúy Vân à, rồi ờ, sau đó thì Kim Trọng cùng với lại là Vương Quan là em của Thúy Kiều á cùng đi thi cùng thi đỗ và cùng làm quan thế thì trong cái quá trình làm quan đó thì là ở trong lòng của mình thì lúc nào Kim Trọng cũng nhớ đến Kiều cho nên là rất mong muốn là đi tìm Kiều thế thì um, trong một cái uh, lúc mà hỏi thăm về các cái công việc thì mới đi đến cái sông Tiền Đường thế thì cũng biết được là câu chuyện là kiều đã chấp mình ở dưới đây để chết cho nên là mới dựng lên một cái án để để để viết cái văn bia ở trên đó để thờ và uh, kêu gọi cái vong linh của của kiều lên thế thì uh, trong một cái lúc mà đang thắp hương như vậy thì mới tình cờ là là là ni sư giác duyên mới uh, đi qua thì mới nhìn thấy cái bài vị có tên của thúy kiều thì vị này mới bảo là tại sao thúy kiều đang còn sống mà các vị lại đã viết cái bài vị để thờ như thế thế thì mọi người mới ngạc nhiên với hỏi là tại sao vị lại biết là Thúy Kiều còn sống thì vị này cũng mới kể lại rồi sau đó là đưa cả nhà về cái khu vực chủ lá để để để nhận ra nhau thế thì cái giây phút mà Kiều gặp lại uh, cha mẹ của mình gặp em của mình ờ, rồi uh, gặp uh, người chồng cũ gọi là chồng đính hôn đấy là Kim Trọng của mình rồi gặp em của mình thì uh, tất cả mọi người đều rất là uh, vui mừng đều cảm thấy rất là phấn khích và thực sự là uh, cảm thấy uh, mọi thứ nó đã qua đi rất là nhanh ở 15 năm và bây giờ gặp lại thì nó giống như là một cái giấc mơ ờ, bởi vì là Kiều bản thân Kiều thì cũng đã chết đi sống lại rất là nhiều lần thế thì ờ, sau đó là mọi người cũng mới đón Kiều về để ở cùng thế thì ờ, trong một cái kết thúc của câu chuyện ấy thì sau khi mà Kiều về ờ, nhà ở cùng với bố mẹ ở cùng với lại uh, chồng cũ của mình là Kim Trọng trong khi là Kim Trọng cũng đã lấy Thúy Vân là em của mình làm vợ ờ, để ra một đàn con ở trong nhà rồi thế thì um, Kiều cũng có những cái uh, suy nghĩ trong lòng và Kiều nói rằng là uh, tấm thân này thì bây giờ nó đã bị nhơ nước rồi không phù hợp với uh, với với cái cái uh, đời sống vợ chồng cũng như là không phù hợp với cái đức hạnh mà cái lòng tin mà anh đã trao cho nên là tôi uh, không thể làm vợ của anh được tuy nhiên thì mọi người vẫn cứ vun vào vẫn cứ nói rằng là cái việc đấy nó cũng đã qua đi rồi thế thì cũng không ảnh hưởng đến cái gì cả cho nên là mọi người vẫn cứ uh, vun vào cho Kim Trọng tiếp tục uh, tổ chức lễ cưới với Thúy Kiều thế thì trong chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân thì ông cũng có uh, giải thích và mô tả rất là rõ cái cái, cái câu chuyện đó là uh, Kiều và Kim Trọng vẫn cứ đồng ý lấy nhau uh, tổ chức nhưng mà sau đó thì trong cái đêm động phòng thì hai người mới tâm sự với nhau thế thì kiều cũng mới nói đó là uh, anh cũng uh, không nên uh, gọi là hớt cái cho tàn ở dưới đất và ngắt bông hoa cuối cùng ở trên cành ý nói đến là mọi thứ nó đã uh, mọi thứ mà tươi đẹp nhất đã, đã mất rồi bây giờ chỉ còn lại những cái thứ mà nó nó nó nó nó nó cũ nhất rồi nó dài nhất ở ở đấy thôi thế thì kim trọng lại càng trân trọng uh, cái câu nói của kiều thế thì Kim Trọng mới nói đó là uh, vì là đã thế thề ước hẹn nguyện cho nên là uh, anh mới uh, muốn lấy em để thỏa cái cái ước nguyện chứ không phải là lấy em để uh, sở hữu cái tấm thân của em để uh, mà thỏa mãn cái dục vọng là cũng không phải cho nên là cái tình tiết là tổ chức đám cưới nhưng mà lại không động phòng nó là hai cái sự tương phản trong một câu chuyện nhưng nó phản ánh một bên là giữ đức hạnh một bên là hiểu đến tận cùng của nỗi đau và cái uh, sự chia sẻ trong cuộc sống hai cái đấy là hai cái giá trị cực kỳ hay trong chuyện kiều thế thì hai người mới đồng ý kết thành một cái chi kỷ một cái đôi chi kỷ và một cái đôi chi kỷ này mà mà được cụ Nguyễn Du phổ thơ đó là uh, lúc về uh, uh, uh, khi chén rượu khi cuộc cờ khi chờ hoa nở khi chờ trăng lên khi xem hoa nở khi chờ trăng lên thì điều đó đã phản ánh ra một cái cái cái cái uh, cuộc sống uh, của kiều nó đã quay về với cái sự nhẹ nhàng với cái sự uh, uh, yêu thương đùm bọc uh, tìm được những cái người tri kỷ chia sẻ câu chuyện của mình trong cuộc sống đó chính là một cái kết rất là viên mãn của kiều đúng không ạ thì uh, đến đây là kiều đã tụ họp được với gia đình uh, tụ họp được với người đã yêu thương mình chia sẻ cùng với mình tìm được người tri kỷ trong cuộc sống thế thì ờ, cái kết thúc của truyện kiều nó rất là viên mãn nó làm cho cái tấm lòng của của của người đọc cũng như là cái người sáng tác là cụ ở ờ, Nguyễn Du người phổ thơ ấy cũng ờ, mang lại một cái sự hân hoan nó không bị thiệt thòi quá nó không bị uh, cay đắng quá cho nên là khi đọc truyện kiều thì ai cũng tìm thấy được cái niềm vui trong câu chuyện là như thế và kết thúc truyện kiều nó có hậu như vậy uh, và trên đây thì <clears throat> là cái phần mà tôi đã chia sẻ với quý vị về về chuyện Kiều đúng không ạ? Đó, ờ, qua rất nhiều những cái thăng trầm của cuộc đời của Kiều thì trong một cái clip như này thì tôi không thể nói được hết tất tần tật cái nội dung câu chuyện chỉ điểm qua được các cái dấu mốc lịch sử mà nó rất quan trọng như vậy thôi và cũng xin chia sẻ với quý vị đó là đọc những cái chuyện ờ, ngày xưa thì nói thực là nó cũng hơi chán đúng không? và đặc biệt là quý vị nghe như này thì nó còn chán hơn bởi vì là đôi khi do cái cách trình bày rồi do việc hiểu chuyện ờ, do cái việc ờ, ờ, mình có yêu thích hay không nhưng mà ngược trở lại thì ngoài cái việc nhàm chán đó thì thôi thì mình cũng phải gạn được hơi trong giống như chuyện kiều đúng không ít nhất là biết được là à chuyện kiều là của cụ nguyễn du nhà mình viết chứ không phải nhầm giống như là cụ nam cang và cái thứ hai nữa là cũng hiểu được là kết thúc của chuyện kiều nó có những cái rất là uh, tốt đẹp như vậy rồi một vài những cái nhân vật trong truyện kiều đấy mình không nhớ được hết nhưng mình cũng hiểu đó, đó là có sở khanh có mã giám sinh có bạc bà có bạc hạnh đúng không? có ờ, ông thư lại rồi ờ, có vị hoạn thư đó, ờ, rồi những cái vị khác trong trong câu chuyện để mình cũng không nhầm lẫn thì biết đâu trong một lúc nào đó quý vị ngồi nói chuyện với bạn bè đối tác nó lại có những cái sự liên kết cũng là một cái mở bài để quý vị có thể là bắt đầu một cái câu chuyện vui thì sao đúng không ạ thì uh, trên tinh thần đó là tôi biết đến đâu chia sẻ đến đó để uh, mỗi chúng ta đều uh, tôn vinh cái uh, sự sáng tác cũng như là cái tài năng của cụ Nguyễn Du một uh, đại thi hào và một uh, uh, nhà uh, văn học rất là lỗi lạc của Việt Nam rồi sau đó là cũng uh, tôn vinh những cái giá trị tốt đẹp uh, nhân văn của con người Việt Nam hay là con người Á Đông thế thì ờ, tôi ờ, xin được cảm ơn quý vị đã chia sẻ và lắng nghe cái clip của chúng tôi quá dài và xin chào hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo tranh gỗ bùi ra tiềm thức mỗi ngày trường tồn giá trị